đầu tiên đó các anh chị là chúng ta hay đọc một cách tràn lan không có chọn lọc là như thế nào hả các anh chị là chúng ta thấy cái sách gì hay là chúng ta cũng đi mua về và sau đó là chúng ta đọc hoặc không đọc và chúng ta đọc quá nhiều cái chủ đề luôn các anh chị ạ à. ví dụ như là nấu ăn nè tập gym nè yoga nè rồi sách về phát triển bản thân sách kinh doanh marketing rồi uh, sách về liên quan về kinh doanh đầu tư bất động sản có quá nhiều cái chủ đề luôn các chị ạ và khi chúng ta đọc một cách tràn lan như vậy không có chọn lọc như vậy thì chúng ta sẽ bị rối và chúng ta không thể chuyên sâu vào bất kỳ một cái lĩnh vực ngành nghề nào mà chúng ta đang quan tâm do đó chúng ta chỉ nên đọc một vài cái chủ đề chúng ta yêu thích và chúng ta quan tâm trước đã đọc cho xong cái chủ đề đó rồi chúng ta sẽ chuyển qua dòng sách khác ok không các chị bao nhiêu trong số anh chị chúng ta đang gặp cái vấn đề này thì comment xuống bên dưới là tôi à. nếu anh chị đang là những người đọc không có chọn lọc đọc một cách tràn lan sách gì thấy hay hay là cũng đọc thì comment xuống bên dưới là tôi ạ cái thứ hai là các anh chị đọc theo trình tự và chọn lọc một cách đọc theo trình tự và chọn vẹn có nghĩa là đọc hết cuốn sách từ trang số 1 cho đến trang cuối cùng luôn các anh chị ạ cái gì chúng ta cũng đọc rồi lời cảm ơn lời mở đầu lời giới thiệu rồi cảm rồi rất là nhiều cái trang giới thiệu ở trong đó nó gần như đôi khi có những cái nó không quan trọng nhưng chúng ta cũng sẽ đọc và chúng ta đọc theo từng từ từ A đến B rồi đến Z luôn thật ra chúng ta không cần phải đọc như vậy đâu anh chị ạ à. chúng ta chỉ đi tìm những cái thông tin nào quan trọng cái chương nào mà chúng ta cần thiết và chương nào chúng ta cảm thấy hay thì chúng ta nhảy lên chúng ta đọc trước và bắt đầu chúng ta đi từ những cái mà chúng ta cảm thấy quan trọng còn những gì mà không quan trọng anh chị chúng ta không cần phải đọc chỉ cho nó tốn thời gian cái sai lầm thứ ba đó chính là có rất là nhiều anh chị thường hay suy nghĩ là đọc chậm nó mới thấm nó mới hiểu có phải không chị đọc nhanh quá sợ mình sẽ không hiểu thực ra cái não bộ của chúng ta nó có 10 cái bóng đèn các anh chị ạ à, nó rất là mạnh nó chính là một cái máy siêu máy tính các anh chị ạ à. bởi vì chúng ta làm sao ạ à? não bộ của chúng ta là 100 100 tỷ tế bào neuron thần kinh nó tương đương với 74.000 cái máy vi tính kết nối với nhau cùng một lúc và nếu như để xếp cái máy tính này ra các anh chị thì nó có nó có cái hình dạng như thế nào nó sẽ bằng với một cái sân vận động 50 cái sân vận động cộng lại và có chiều cao bằng nếu thành tự do cái máy tính của chúng ta nó to đến như vậy nó bằng với diện tích của 50 cái sân vận động cộng lại và chiều cao của nó là bằng với đứa thành tự do trong khi đó cái não bộ của chúng ta có khả năng tương đương với một cái siêu máy tính đó nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tối ưu phải không các anh chị não bộ của người nam là nặng khoảng 1 kg tư còn đối với người nữ thì nặng khoảng 1 kg 2 nó rất là nhỏ rất là gọn và khả năng xử lý thông tin của nó một ngày chúng ta có thể là tiếp cận lớn hai à, 2 triệu uh, bit thông tin đúng không anh chị thì rất là nhiều và chúng ta có khả năng đọc được rất nhanh và đọc và là chúng ta có khả năng xử lý thông tin như là một cái máy siêu máy tính vậy nhưng chúng ta lại chưa dùng tới nó ví dụ chúng ta đang đi sao các anh chị chúng ta đi xe máy với à, nó 150 phân khối đi chúng ta đi một chiếc xe SH 150 phân khối nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng đi chậm thì nó mới an toàn đi chậm thì nó mới tốt và chúng ta đi ở cái mức là 5 cây số trên giờ và đi như vậy chúng ta rất khó giữ thăng bằng và nó không an toàn nữa phải không anh chị vì nó quá chậm nó giống như là một người đang đi bộ vậy chúng ta dùng một chiếc xe máy SH 150 phân khối trên giờ 50 phân khối 150 phân khối mà chúng ta lại đi với một vận tốc của một người đang đi bộ thì chúng ta chưa có dùng hết cái năng suất của chúng ta nó phí là một cái thứ hai là nó lại không được an toàn rồi cái việc đọc cũng vậy không phải đọc chậm là sẽ thấm hiểu đó các anh chị đôi khi đọc nhanh nó còn hiểu còn nhanh hơn là cái việc mà chúng ta đọc chậm nữa rồi một trong những cái lý do khiến chúng ta chưa đọc nhanh là chúng ta đọc thành tiếng nha anh chị bởi vì sao cái mắt của chúng ta giống như là một cái tia laser chỉ cần lướt qua một phát thôi là nó đã đọc xong một câu nhưng để cái miệng mà phát ra thành âm thanh và để đọc qua các anh chị nó lại mất tiêu tốn gấp mấy lần cái thời gian đúng không các anh chị ví dụ như là cúng một quán đường một cây số đi từ điểm A đến B chúng ta hoàn toàn có thể chạy nhanh một phát từ A đến B một cây số đó chỉ trong vòng 5 phút 10 phút nhưng mà chúng ta lại không đi trên bờ chúng ta lại đi leo xuống dưới dưới biển để chúng ta chạy cũng khoảng đường từ A đến B nhưng mà chúng ta chạy sao các chị chúng ta đã chạy dưới biển thì mắc gì chúng ta phải chạy dưới biển chạy dưới nước chi cho nó cực vậy chúng ta đi lên bờ có nghĩa là khi đọc sách các anh chị cần sao các anh chị là chúng ta chúng ta làm sao các anh chị chúng ta đọc gọi là đọc trong tâm của chúng ta thôi nó sẽ nhanh hơn là việc chúng ta đọc ra thành tiếng đó là sai lầm của rất nhiều người nha các anh chị rồi chúng ta đọc từng từ luôn ví dụ như là đọc tràn lan không chọn lọc tại sao chúng ta không đọc một cụm luôn đọc tràn lan không chọn lọc hoặc là sai lầm về đọc sách sao chúng ta không đọc một cụm luôn cho nhanh sai lầm về đọc sách có nhiều anh chị hay đọc từng từ từng từ từng từ từng từ nghĩ rằng đọc như vậy nó mới hiểu đọc từng từ như vậy nó mới tốt nhưng thực ra là chúng ta đang hạn chế cái não bộ của chúng ta rồi rồi một cái sai lầm mà nhiều anh chị mắc phải đó là gì đọc đi đọc lại một khúc chúng ta đọc những trước đó rồi đọc cái trang đó cứ đọc lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại vì chúng ta không có tập trung nên chúng ta không hiểu nên chúng ta cứ đọc đi đọc lại mà thôi và cái việc đọc đi đọc lại một cái khúc như vậy chúng ta nghĩ đọc như vậy nó mới thấm nó mới cảm được nhưng thực ra đọc như vậy thực sự ra là đang tiêu tốn thời gian của chúng ta đang cản trở cái năng suất đọc sách của chúng ta đó các anh chị ạ à rồi bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta đang mắc phải những cái sai lầm này thì comment xuống bên dưới là tôi ạ à. và nếu và các anh chị sẽ comment cái số lượng mà cái sai lầm mà anh chị đang đang mắc phải là bao nhiêu ví dụ như là tôi mắc hai lối hoặc là tôi đang mắc phải bốn lối thì comment xuống bên dưới ạ à. khi mà chúng ta nhận thức được rằng mình đang đang làm cái điều không đúng đang sai về phương pháp thì chúng ta mới có khả năng cải tiến được có phải không các anh chị